Bí ẩn sự biến mất của Lão Tử, người sáng lập đạo giáo cuối cùng lại thuộc về Phật giáo. Từ xưa tới nay, con người chưa bao giờ ngừng ảo tưởng về chuyện trường sinh bất tử và cũng có rất nhiều truyền thuyết về những người như Lão Tử hay Khổng Tử. Vậy người phàm liệu có thể thật sự thành tiên không? Nói một chút về Lão Tử. Lão Tử sinh năm 571, mất năm 471 trước công nguyên và là tác giả của cuốn Đạo Đức Kinh – đây được coi là một trong những cuốn chuyên luận đáng chú ý nhất trong lịch sử triết học Trung Quốc. Đối với triết học truyền thống, chính trị, tôn giáo, quyển sách này đều có ảnh hưởng vô cùng to lớn. Hơn 2.500 năm trước, Lão Tử, người sáng lập ra đạo giáo, đã đi về phía Tây Hàm Cốc để viết quyển Đạo Đức Kinh. Nhưng sau khi rời khỏi Hàm Cốc thì không còn tin tức hay dấu vết gì về ông ấy nữa. Ông rốt cuộc đã đi đâu? Lão Tử tại sao lại rời Hàm Cốc? Trước khi đi, ông ấy đã trải qua chuyện gì? Hơn nữa, với tư cách một người sáng lập ra đạo giáo, vì sao dân gian lại có truyền thuyết hóa, lão tử hóa hồ? Lão tử, tức Ly Nhĩ, tự là Bá Dương, người làng Khúc Nhân, Hương Lệ, huyện Khổ, thuộc nước Sở. Cha ông là Tư Mã đời Tống. Ông nổi tiếng thông minh và hiếu học từ khi còn nhỏ, thường xuyên bám lấy những người kể về chuyện hưng thịnh quốc gia, chiến tranh thành bại, nghi lễ bói toán, thiên văn học cho ông nghe. Gia đình cũng rất mong ông thành tài liền mời Thương Dung, một người thầy thông hiểu thiên văn địa lý, uyên thâm cổ kim lễ nghĩa, thời bấy giờ được xưng tụng là thần nhân để truyền đạt kiến thức cho lão tử. Sau 3 năm, ông đã học hết kiến thức do thầy dạy. Thầy Thương nói, bản thân kiến thức có hạn, lão tử thông minh lanh lợi, bản thân không thể truyền đạt nhiều kiến thức hơn nữa cho ông. Để tránh làm lỡ tiền đồ của lão tử, thầy đã đến nói lời từ biệt trước. Đồng thời, cũng nói muốn lão tử trở nên xuất chúng thì phải tới Chu Đô để học chuyên sâu hơn lão tử theo lời giới thiệu của thầy Thương đến thành Lạc Dương của Triều Chu để bày kiến vị tiến sĩ ở Thái học viện. Sau khi lão tử vào Thái học, thiên văn, địa lý, nhân luân không gì là ông không học được. Lão tử dành toàn bộ thời gian và công sức tìm hiểu mọi thứ, từ các di tích văn hóa, luật pháp và sách lịch sử. Sau 3 năm, ông đã tiến bộ vượt bậc. Vị tiến sĩ đã đề nghị ông làm quan ở Thủ tàng Thất, tương tự như người quản lý Thư viện Quốc gia ngày nay. Thủ tàng Thất là nơi thu thập và lưu trữ sách của nhà Chu. Ở đây không sách gì là không có. Lão tử được vào đây giống như rồng bơi dưới biển lớn. Mà công việc ở thủ tầng thất khiến ông có thể tiếp cận với một số lượng lớn sách mà người bình thường không thể nào tiếp cận. Thông qua khoảng thời gian này, ông đã tích lũy được một lượng kiến thức vô cùng phong phú. Việc này cũng làm cho ông trở nên nổi tiếng. Khoảng thời gian này được xem là nền tảng cho ông trở thành người sáng lập ra đạo giáo sau này. Nhưng có lẽ những học bá thường có hội chứng tự kỷ, không quan tâm đến các mối quan hệ giữa con người với con người. Lúc lão tử làm việc trong thư phòng, mối quan hệ của ông với các chức sắc trong triều đình không được tốt lắm. Sau mấy chục năm, ông chán ngán sự đối đá hỗn loạn trong triều đình. Cộng thêm việc nhà Chu ngày càng suy tàn, đã khiến ông quyết định chuẩn bị rời xa Hàm Cốc, đi phương bạc bốn phương. Truyền thuyết kể rằng, lúc lão tử tới Hàm Cốc Quan, quan lệnh của Hàm Cốc Quan là Doãn Hỷ đã ngăn ông lại. Vì Doãn Hỷ từ nhỏ kiến thức uyên bác, ông cũng đã học về chiêm tinh. Một hôm, Doãn Hỷ thấy được tử khí đông lai thì rất vui mừng. Ông biết đó là dấu hiệu cho thấy một vị thánh xuất quan. Quả nhiên không lâu sau, Doãn Hỷ đã nhìn thấy một ông lão cưỡi trên lưng một con bò xanh, ung dung thong thả đi qua. Ông lão này chính là lão tử. Doãn Hỷ hoang mang tìm cách giữ ông lại, hy vọng lão tử có thể xem xét ở lại mà giúp sức cho đại chu. Nhưng ý lão tử đã quyết Doãn Hỷ rất muốn giữ ông lại, thế là liền nghĩ ra một cách làm khó ông. Bắt ông để lại một bài văn của mình. Nếu lão tử không viết được thì phải ở lại. Nhưng mà ông không ngờ tới, lão tử chỉ cần mất chút thời gian rất ngắn đã đưa cho anh ta một bài văn dài hơn 5.000 chữ, rồi thong thả rời khỏi hàm cốc quan. Và bài văn ông để lại hôm đó chính là tác phẩm Đạo Đức Kinh nổi tiếng khắp thế giới. Sau khi rời khỏi hàm cốc quan, người đời càng khó biết được tung tích của lão tử. Cho đến cuối đời, người ta vẫn nghĩ đó là gió thổi mây bay. Ông đã lên trời để trở thành thái thượng lão quân. Cho nên, con bò xanh mà ông để lại trở thành hình tượng vô cùng nổi tiếng trong văn học đạo giáo. Nó cũng là thú cưỡi của các đạo sĩ tu hành đắc đạo. Và tư tưởng đạo giáo cũng là do đạo đức kinh của lão tử đã hoàn toàn được hình thành. Ngay cả Tư Mã Thiên trong cuốn sử ký của mình cũng chỉ có thể suy đoán rằng tuổi thọ của lão tử vào khoảng hơn 160 hoặc 200 tuổi – đối với lý do tại sao lão tử xuất quan, có lẽ chỉ trong lòng ông mới thật sự hiểu rõ. Sau khi lão tử rời hàm cốc quan, rốt cuộc đã đi đâu? Theo sử ký ghi lại, ngày Doãn Hỷ gặp lão tử ở hàm cốc quan có nói Tử tương ấn hỷ, cường vi ngã chứ thư. Ý là nếu lão tử đã quyết tâm ở ẩn thì xin hãy vì ông để lại một bộ sách. Vì vậy lão tử đã viết hai phần của quyền đạo đức kinh chứa đựng ý nghĩa đạo lý hơn 5.000 chữ, không biết kết thúc ở đâu. Đó là lời cuối cùng của sử sách do ông để lại. Sau khi lão tử xuất quan, không còn dấu vết của ông trong sử sách. Có người nói rằng lão tử không hề qua đời mà đã đi đến Ấn Độ. Ông đến đó tu hành và trở thành Phật, thành lập nên Phật giáo, đồng thời bắt đầu truyền giáo cho người Ấn Độ. Đây gọi là lão tử hóa hồ. Nhưng nếu nhìn từ góc độ lịch sử đây có thể chỉ là một câu chuyện do đạo giáo viết ra để giành lợi thế trước Phật giáo. Tất cả những dân tộc trong lịch sử đều có sử thi anh hùng của riêng mình. Lão Tử Hóa Hồ Kinh là một phần kinh điển của đạo giáo, cũng là sử thi anh hùng của dân tộc Hán. Nội dung chủ yếu của quyển kinh này là kể lại câu chuyện dẫn quan lệnh Doãn Hỷ đi sang hướng Tây vào nước Thiên Trúc truyền bá đạo giáo. Có hai tôn giáo lớn có đóng góp to lớn cho văn hóa truyền thống Trung Quốc, đó là Phật giáo và đạo giáo. Trong đó, đạo giáo là tôn giáo cơ bản ở Trung Quốc. Họ tôn thờ lão tử, người sáng lập ra đạo giáo. Còn Phật giáo là từ Ấn Độ lưu truyền sang. Người sáng lập là Siddhartha Gautama, người đã từ bỏ địa vị hoàng tử để trở thành một nhà sư và sáng lập nên Phật giáo sau khi giác ngộ. Ngài được mọi người gọi với cái tên tôn kính là Thích Ca Mâu Ni. Tuy nhiên, có một số người ở Trung Quốc cổ đại cho rằng Phật giáo thực sự được sáng lập bởi lão tử của Trung Quốc Vậy rốt cuộc câu chuyện này từ đâu mà ra? Tôn giáo của Ấn Độ sao lại do lão tử sáng lập? Ở đây chúng ta đang nói đến không gian mà đạo giáo tồn tại, chính là Trung Quốc. Khi Phật giáo lần đầu tiên được truyền đến Trung Quốc, không được tất cả mọi người ở đây am hiểu. Ai cũng thấy Phật tử sống giản dị, không có dục vọng. Mà đạo giáo của Trung Quốc là muốn cầu người, thanh tịnh, hư không, vô vi, tiết dục, rất giống với Phật giáo. Hơn nữa, lúc đó người Trung Quốc không hiểu lắm về hàm ý của từ không trong Phật giáo, nên đã trực tiếp dịch từ không thành vô. Do đó, đối với người Trung Quốc mà nói, Phật giáo và đạo giáo cũng gần giống nhau. Vì vậy, họ thường đặt Đức Phật và Lão Tử cùng nhau để cung tế. Nhiều Phật tử vì để đạt được một chỗ đứng vững chắc ở Trung Quốc đã sử dụng một số truyền thuyết về Lão Tử lan truyền ở Trung Quốc, tạo nên chuyện Lão Tử hóa hồ. Truyền thuyết kể rằng, Lão Tử vốn là tạng sử của hoàng tộc nhà Chu, Chứng kiến sự suy tàn của hoàng tộc nhà Chu, liền cưỡi bỏ xanh rời khỏi hàng cốc quan, cuối cùng không biết đi đâu. Các Phật tử đã nói trong truyền thuyết này rằng, lão tử đi tới phía Tây trước, sau đó tới Ấn Độ, rồi hóa thành Thích Ca Mâu Ni, sáng lập ra Phật giáo. Cho nên Phật giáo với đạo giáo có cùng một nguồn gốc, tín Phật là tu đạo. Vậy câu chuyện lão tử hóa hồ có thực sự là lời bịa đặt vì sự tranh chấp giữa Phật giáo và đạo giáo trong các thế hệ sau, hay đây chính là sự thật? Lão Tử rời khỏi Hàm Cốc Quan đi về hướng Tây không bao lâu, Phật giáo bắt đầu được lan truyền vào Trung Quốc. Sự liên quan giữa Lão Tử và Phật giáo, sau khi xem xét kỹ lưỡng vẫn còn nhiều lỗ hổng. Trong số đó, thời điểm Siddhartha Gautama thành lập Phật giáo là năm 528 trước công nguyên, mà Lão Tử lúc đó vẫn còn ở trong Hàm Cốc Quan. Cho nên rất nhiều học giả suy đoán rằng, trước thời Hán, sự tự tin về văn hóa của tổ tiên Trung Quốc rất mạnh mẽ. Việc áp bức những người ngoại giáo ở đây sẽ không được các thế hệ sau chấp nhận. Do đó, cần phải hòa hợp những điều mà tổ tiên để lại mới có thể khiến người dân dễ dàng chấp nhận tại thời điểm. Cho nên, đối với truyền thuyết lão tử hóa hồ, chúng ta chỉ có thể suy đoán rằng nó là một câu chuyện hư cấu được dựng nên bởi các thế hệ sau. Hoặc có thể lão tử đã gặp và giao tiếp với những Phật tử thời bấy giờ sau khi xuất quan. Vấn đề này hiện nay cũng chỉ là suy đoán của một số người. Vài người thuộc trường phái đạo giáo có xu hướng nghiêng về thuyết trường sinh bất tử của lão tử Họ cho rằng lý do lão tử rời khỏi hàm cốc quan là để tìm kiếm phép màu thượng cổ, giác ngộ đạo lý tự nhiên. Có nhiều câu chuyện dân gian về lão tử sau khi rời khỏi hàm cốc quan đã bay đến tiên đài do nhiệm vụ truyền giáo đã kết thúc. Vì vậy, ông đã dành phần còn lại của cuộc đời mình để ẩn náu trong núi. Ông đã trở nên bất tử. Người đời sau gọi người lão tử bay lên trời là phi thăng đài, còn gọi là phượng đài hoặc siêu nhiên đài để ghi dấu kỷ niệm có nghĩa là sau khi lão tử rời hàm cốc quan đi về phía Tây, đã đi khắp bốn phương truyền đạo, vì vậy hành tung bất định. Đến cuối cùng, ông cũng đã đắc đạo. Nếu vứt bỏ màu sắc huyền thoại trong các câu chuyện này, rất có thể lão tử đã sống ở những nơi này trong những năm cuối đời. Nghĩ lại, lúc lão tử qua hàm cốc quan, sự xuất hiện của dòng tử khí đông lai không phải người thường nào cũng có được như vậy. Chúng ta đều biết, lão tử viết một tác phẩm Đạo Đức Kinh chỉ trong một thời gian ngắn nhưng lại có sức ảnh hưởng đến hàng ngàn năm sau. Không chỉ riêng ở Trung Quốc mà còn ở nhiều quốc gia khác, trong đó có chúng ta. Nguồn trí tuệ tuyệt vời trong cuốn sách cho đến nay vẫn chưa ai tự tin nói rằng mình có thể vượt qua được. Lão Tử có câu, tục nhân chiêu chiêu, ngã độc hôn hôn, tục nhân sát sát, ngã độc muộn muộn, đạm hề kỳ nhược hải, liêu hề nhược vô chỉ, chúng nhân giai hữu dĩ, nhi ngã độc ngoan thả bỉ, ngã độc dị ưu nhân, nhi quý thực mẫu. Có nghĩa là người đời sáng rõ, riêng ta tối tăm, đời người trong trẻo, riêng ta hỗn độn, như sóng biển nhấp nhô, như gió thổi không ngừng. Mọi người đều có chỗ dùng, riêng ta ngoan cố bỉ lậu, riêng ta khác người mà quý mẹ nuôi muôn loài. Ý tả bức chân dung của một người đắc đạo, cực sáng suốt thì như ngu độn, bởi vì nhân gian đại đạo bất hành, cho nên ai thuận trời, thuận đạo sẽ là độc nhất vô nhị. Đối với những người đi sau mà nói, Lão Tử đã trở thành biểu tượng về văn hóa tinh thần, là nguồn gốc của đạo giáo và rất nhiều tư tưởng khác. Có rất nhiều bí ẩn trong lịch sử khiến người ta khó hiểu, nhưng thời gian là không thể đảo ngược. Chúng ta không có cách nào để biết mọi thứ về quá khứ, chỉ có thể nghiên cứu sự giàu có của kiến thức do các nhà hiền triết để lại. Nếu mọi người hiếu kỳ về lão tử và đạo giáo, đừng quên nhấn đăng ký kênh Tâm Linh Cuộc Sống để theo dõi thêm những bí ẩn hay về ông. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt và chúc bình an đến tất cả các bạn.